chào tất cả anh em nhé rất vui gặp lại anh em hôm nay tôi trở lại và sẽ mang lại cho anh em ờ, một đòn ờ, đánh sóc đĩa mới nhất hiện tại và mới nhất là như thế nào có nghĩa là nó lột bỏ tất cả những cái mà nhược điểm của những cái đòn cũ ngày xưa gọn nhẹ báo chuẩn không tan tích để anh em đỡ mất thời gian mà đỡ phải tò mò tôi sẽ nói luôn với anh em hôm nay tôi đưa về một chiếc điện thoại Đấy, chiếc điện thoại quét mã IR Đấy, IR là gì quét mã như kiểu đây mã vạch này đây nó quét mã IR đấy nguyên lý hoạt động của ờ, em điện thoại này rất đơn giản thôi mình ờ, chỉ việc để điện thoại trong túi quần của mình túi áo và đưa một bộ vị đấy. một bộ vị thì chắc anh em biết là tất cả trong một bao thuốc này bộ bài này đấy, tất cả chắn tú là đều có một cái mã gọi là mã IR đấy mã vạch đấy đấy thì là anh em uh, mua đồ sẽ có một uh, chiếc uh, máy quét điện thoại quét máy R và một uh, bộ vị đi kèm tất nhiên là còn phải mới tinh chưa có tem mát và còn nguyên túi lông kèm với nó là rời là một cái máy r như này mình để rời thôi đấy mình chỉ việc quét cái mã này vì nó cùng khớp với nhau mà đấy, hai mã nó cùng khớp với nhau thì để để anh em đỡ mất thời gian thì tôi test thử luôn cho anh em xem chiếc máy thì nó đơn giản thôi cứ khi mà mình sóc ấy thì là có thể máy nó không dung là mình đánh chẵn mà dung thì mình đánh lẻ thôi tôi đã có cắt một bộ vị rời ở đây rồi đảm bảo là bát đĩa hoàn toàn xanh chín anh em chỉ việc đưa mỗi bộ vị vào thôi Đấy, anh em nào không tin tưởng thì có thể đến trực tiếp nhà tôi để thử đồ mang bát mang đĩa mang nam châm đến thử đảm bảo quân cán không dính nam châm luôn không tang trắng tinh Đấy, nếu mà đồ nó không chuẩn thì tôi cũng mất thời gian thử làm gì cho anh em cả cho anh em điều đấy cũng hiểu thì uh, nếu anh em nào tư quan tâm đến đồ của bên tôi ấy, thì có thể gọi trực tiếp điện thoại đến hai số điện thoại của tôi 0945 34 99 99 hoặc 0965 435 999 Đấy. tôi sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 24 Đấy. giờ thì tôi sẽ sóc thử cho anh em xem xem mức độ tin cậy của đồ là bao nhiêu tất nhiên thì không cái gì nó tuyệt đối 100% đâu nhưng nó cũng đảm bảo phần thắng dành về cho em gần như là hoàn hảo ok cứ thấy máy không rung là chắn mà rung là lẻ thôi anh em ạ còn này máy rung rồi máy rung thì con này lẻ rồi ba trắng nha anh em đây tôi sóc thẳng lên giờ cao anh em xem không có bệnh biết gì cả máy không rung chắn sắp đôi tiếp tục vào đây và đen ok đấy tôi sóc thử cho anh em ờ, vài quả để anh em xem độ chuẩn xác của chiếc máy này thì ờ, đồ này bên tôi đang tạm thời đang độc quyền chưa bên nào có anh em nào mà quan tâm thì liên hệ với chúng tôi để tư vấn cho anh em xem những cây đòn nào mà mới nhất dễ đánh nhất và hiệu quả trong chiếu bạc của anh em cái quan trọng nhất là nó phải là hiệu quả cao đến mức như nào để anh em giành phần thắng và gỡ lại những gì đã mất thân ái chào anh em xin chúc anh em là luôn luôn thành công